Thưa anh em, ngày hôm nay chúng mình lại tiếp tục đi à. chơi Tết nhé. Hôm nay là ngày cuối cùng Trong các ngày mình đi chơi Tết rồi anh em ạ à. Từ hôm nay đi thì chúng mình sẽ không được đi chơi Tết như thế này nữa Bởi vì đã hết Tết rồi vì vậy chúng mình không được đi chơi Tết như thế này nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng mà chúng mình được đi chơi. Mời anh em cùng chúng mình đi chơi Tết nhé. Hôm nay chúng mình lại tiếp tục vào trong rừng sâu này để đi chơi Tết. Và mời anh em cùng chúng mình đi chơi xem ở trong rừng này nó có cái gì hay không nhé anh em. Bây giờ xin mời anh em cùng nhau theo dõi ừ. video này nhé ô ừ. bây lúc tây chở chè chúa lu hàng giống là lão đuồn cài gì nữa chả phong gì ai <coughs> lu xuống nó muốn một cú vít thế chè chỉ cá cho bao niệm mùa xì chè ảo chè đã lâu mùa xì lại cho bao niệm tôi phải pete giống nó o sili nó chả ừ, phong dừa chả phong dừa tuần tuần nào mà phải chín na gì rồi hu lo ra ta chứ bây giờ nói là giờ chùa cháy mùa ô chỉ ăn chùa chỉ ăn chùa tua giống, ăn à, chùa cháy mùa sư chỉ chính nào cái lẻ cái bè bên mà bên mà chắc các mù chết đuôi xe bấm mùa thiệt giờ tiếng mua nó chỉ bên mà họ thay cho này sai nữa cho phong dư ơ tin này họ xung nó chỉ bên nó mới tủ thia bên nó mới tủ thia chúa hai ô tụi này là tụi trinh chúa rồi cho phong dư nó nó khơi nó khơi rồi nên dù lòng gọi tụ cú chỉ rồi mày tôi chơi với anh chỗ nào bây giờ mày mày đi nào tôi tôi chơi với lý sự nó tua chỗ chỗ nó chơi đó phụ nhau tu tí gì nhọc khó muốn im tí ăn thế nè, ô thế chỉ tao hậu lự ô tụi nó giờ lạc khâu xíu xíu chỉ chừng nào cho朋友 นั่งแล้วแหละไปทักกับเตยจะเหลียวไปตัวจ้าเตนเนาะเจเตปลาชัวเนาะมาจงเกาเตียเตียเลยเออจะพึ่งยือทะเลทะเลทะเลจะจวบไปดูอยู่ไทยไปดูเลยเดียวท่านบอกแล้วเขาอยากเดาเลยกัน anh nhớ còn nhà nô tua xin nè có bố một cái là gì à là gì cái đấy <laughs> tôi phải tên nào xí chế thưa anh em mùa này lúc không cảnh kia chúng mình đi chơi tết ở trên rừng này nó khác hẳn như là mình đi chơi tết ở dưới thành phố anh em ạ ở trên này không khí cũng rất là thoải mái không bưởi không có xây cổ và không có cái gì ồn ào làm phiền mình bởi vì trên này nó rất là yên tĩnh thấy cây quả xanh đẹp và dòng nước xanh đẹp cái gì cũng mát mẻ anh em ơi rất là thoải mái nhé. Ờ, Vì vậy, năm nay do bệnh COVID-19 nhiều, nên mình không đi thành phố chơi, à, mà mình đưa vợ mình cùng mình lên trên rừng núi này chơi để ngắm cảnh và xem cai của nó như thế nào và bây giờ chúng mình lại tiếp tục lên trên rừng núi để ngáng cảnh và đi chơi Tết ở trên này anh em ạ. À. Bây giờ anh em mình bắt đầu đi đến giữa rừng rồi. Đi đây vào chin mình để xe máy hơn 9 cây rồi anh em ạ. À. Bây giờ mình đã vào sâu trong rừng và tiếp tục đi sâu vào trong nữa anh em ơi nó nói chỉ bị trả cả tua một hạt giống đua nữa chỉ phong gì chỉ bị trả cả tuần chỉ hạt giống đua lại ơ. trả cả tuần chỉ hạt giống đua lại chỉ bị chỉnh nhà bao tụi mình cu thia thì chỉ chỉ bị hạt trả tua đua mun chỉ há giống mà xí thứ niên nu niên nu nhớ chế tàu sọt chia lại mà làm mun chỉ há giống đi nó chế cái mang đồng đầu thế chế chỉ cả mun đã trong chế bê lên một đôi bê tê há giống nó ấy thiệt một cú vi nữa cho phong gì bê tê nó mà cả xe lù thì khó chua hụ xe cờ lý thiệt mình là mình nồng cua dạo <laughs> rồi à. <coughs> thế chị <laughs> ừ. thế lý chính sai kỳ mau à nung nằm mà à từ Pan niệm mà dùng câu tiệt tiệt à từ chính mình mà chính mình thằng đấy ná thế <laughs> lấy từ lớn mà nhà lấy cho tôi không chờ nó từ chính mình nó tận nhị nó chọc của chứ tận nhị thì <laughs> xì mà cho bao nhiêu mà lấy qua giả sinh nó giả sinh đi nó Vợ ơi, cảm ơn vợ đã ở cùng mình nhé. Năm nay mình không được đưa vợ đi thành phố chơi, mà đưa vợ lên trên này, mình có bó hoa này tặng cho vợ nhé. tớ rồi ô thun là ho là ờ, ờ. tớ là gì chỉ tớ nó ăn nó là thang ngủ chứ tớ nữa tí nữa sao xé tà lên chị nữa thưa anh em thế thế nu ê bây giờ chúng tôi đã chơi một ngày tết chọn tu lại một và bây giờ cũng sắp tới rồi thì bây giờ chúng mình sẽ về nhà thôi anh em ạ à. Chúng mình về đến ở khe lấy bánh về ăn xong là chúng tôi về nhà. Em em ơi, hôm nay đi chơi Tết ở trên rừng này cũng không mang được cái gì đi. Anh em chỉ mang được hai cái bánh và mấy cái viên kẹo này. Bây giờ anh em mình ăn kẹo và ăn bánh xong thì anh em mình sẽ về nhà nhé cảm ơn anh em đã theo mình đến bây giờ và anh em thấy video hay thì cho mình xin một like và một đăng ký và anh em nhớ ấm cái chôm để lần sau mình có video ra thì anh em sẽ cùng nhau đi chơi nhé hẹn gặp lại anh em lần sau. Cảm ơn anh em nhiều lắm. <laughs> thế thì thế ấy nữa, tất cả là sinh chi là nó sụt ta bị bạch chế rồi một nó sụt tập em một chế na cho phun một mò một mò covid kìa pe chỉ một dặn trong như là pe tua pe trong đi ô pe tên nó mà thế chưa cả xe theo nào là nào pha <laughs> là pha cái flow thủ trình là cái flow luôn rồi c h í n น là b า o vệ nó luôn nó โ ũ là ป้อนเนี่ยก็ใส่เนอะเนี่ยเนาะหลายย้อนนะครับป้อนเนี่ยก็ใส่กี้ป้อนเนี่ยป้อนเนี่ยใส่นะเออก็ตอนนั้นกูหาจุดแจงเขาเลยดูสิฮะมาเจ mua mua của vi nghe ờ, là thì ờ, phải hà giống nó chỉ chín mùa là cái tuổi phải nó nữa cú chế cú non dúa thế nào ha của cú nọt chật chờ lên <laughs> là có cốt rồng đồ tắm á vâng. cốt cái tắm cốt tắm

chém chém, cho cho nhá, nhá dòng ở ít chồng phong gì sao đời ở đây sao đời chào ở đây chẳng chịu chào bê một đứa chia là giòn để nó thiệt ai lúc xưa họ nó bây là nó bia ta li nó là ai bây giờ tàu trả cá một chế là ở cho phong dừa ai bây giờ tàu xin giải li nó thảo cả này sẽ đợi chỉ kỹ nó căng nhau dòng trâu lưu sông che nó thia bây giờ phong dừa ô nhỏ khó tô bảo của thật thơ dầu nó giờ này chỉ tàu ba đa kỹ trâu cú nó cú mua lù tháo này thua tù họ ban đa kỹ trâu cú thia ai qua châu bây giờ đời mặt ra cá xin chi đùa lự ra video, sẽ đời nhau dòng